Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021, tức ngày 26 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Dần hôm nay là Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý, chính ấn hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu người tuổi Tý vẫn giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ như hiện giờ, bạn là người có tài, vì thế, hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Còn nếu bạn đã luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc và sẽ cùng nhau giải quyết mọi khó khăn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. hai Tử vi tuổi sửu Người tuổi sửu được chính tài nâng đỡ, sự cố gắng suốt một thời gian dài của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Hôm nay, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền bù lại khoảng thời gian vừa qua thì bạn vẫn luôn dư giả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nữ kia không mấy yên ổn vì đôi bên không thường xuyên trò chuyện với nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, tỷ kiến gây rối, người tuổi dần dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt, đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào, bạn cũng nên quan sát và lắng nghe đa chiều, bởi những điều bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Đừng để những suy nghĩ võ đoán của mình gây ra ấn tượng sai lệch về sự việc. Xem ngày tốt xấu theo trực, Hôm nay trực nguy là ngày xấu để làm mọi việc, đặc biệt là các việc trọng đại. Vì vậy, nếu không bắt buộc phải thực hiện những công việc này ngay hôm nay, bạn có thể hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi miễn phí 12 con giáp cho biết tam hội trợ giúp, mọi công việc của người tuổi Mão đều có tiến triển rõ rệt, Hôm nay là một ngày may mắn của bạn, vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu. May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Rất có thể người đó chính là người quen của bạn suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt. Tuy nhiên, dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng trong mỗi ngày mới. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn, Thứ hai này, Mộc Khắc Thổ, chuyện tình cảm của người tuổi thìn không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn, cãi cọ vì những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình, khi mâu thuẫn nổ ra, bản mệnh nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể kiềm chế bản tính nóng này của mình. Bạn cần tranh nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến tình cảm đối bên dần dạn nứt. Trên phương diện tài lộc, do có thiên tài phù trợ, bạn có cơ hội phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, dù khoản tiền đó là lớn hay nhỏ, bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc. Hãy kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Cục diện tương hại gây ra những tác động xấu đến người tuổi tỵ. Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương. Cho dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu tìm cách hãm hại hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người. Mộc sinh hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, đừng ngại ngần, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Người tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc nhờ có sự tác động của tam hợp, Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ thách thức thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ sự nhiệt tình và nóng vội. Hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Thêm vào đó, bạn cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn. Mộc sinh hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình, Hãy chủ động và mở rộng lòng mình hơn để có thể sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 12 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Mộc khắc thổ, người tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù đã lập gia đình hay chưa, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân trở thành người bị lợi dụng. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới khác. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để những lời bàn ra tán vào gây tổn thương những người thân thiết nhất với mình. Người làm kinh doanh, buôn bán gặp khá nhiều may mắn trong hôm nay. Bạn có thể tạo lập được mối quan hệ với những đối tác đáng tin cậy hoặc với khách hàng tiềm năng. Đây là nấc thang để bạn tiến xa hơn ở tương lai. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Dần thân tương xung, người tuổi thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được chưa chắc đã được như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là một cơ hội tốt để bạn rèn giũa bản thân. Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân.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 Tuy nhiên Kim Khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. 11. Tử vi tuổi Tuất Thiên tài nâng đỡ, người tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản kha khá thông qua những công việc làm thêm. Dù quá trình làm việc vất vả nhưng khoản tiền này có thể giúp bạn có của ăn của để trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời mang lại tác dụng khích lệ lớn lao. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của chính mình, Khoản tiền này nên được sử dụng một cách hợp lý chứ không chỉ nên dành cho việc ăn chơi, bởi nếu vậy thì bạn chỉ đang của thiên trả địa mà thôi. Mộc khắc thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Nhị hợp giúp người tuổi hợi nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh. Bạn dễ dàng tạo thiện cảm với người khác nhờ tính cách hiền hòa và chân thành. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hắn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn. Rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Thủy sinh mộc,